anh đưa anh làm đấy anh chỉ vâng hết chưa anh thôi cảm ơn anh nhá à, xin chào các anh chị cùng toàn thể mọi người nhé hiện tại thì là giang à, với à, anh sơn cũng như là bé là bước uh, vào sân bay rồi để chuẩn bị uh, lấy vé và mình uh, vào uh, quảng bình nhá tại vì uh, trong uh, mình thì nhớ rồi vé điện tử Mình vào đây ngay Quý thì à, anh Sơn này là thuốc luôn nhá Anh Sơn là anh ủng hộ thuốc cho bà con luôn Thuốc à, 50 suất thuốc Thank you. hàng đây rồi cái chuyến này nó vào Quảng Bình hình như là cũng vào hay sao thì mình hết không quà thuốc dành cho đồng bào trong đấy cái phòng phía vé mình mua đặt vé thì là 5 giờ chiều mình sẽ đến Quảng Bình các anh chị nhé ở đó thì mình cũng đã điện cho cô Hoa trong đó rồi để đón xe ra đón anh em để sắp xếp ngày hôm sau thì mình mới đi uh, vào uh, những uh, khu vực mà chưa có ai đoàn nào đến ấy. thì mình sẽ cùng cô đó để giúp mình hoàn thành tốt công việc à, hiện tại à, sau khi mà anh em à, Giang và anh Sơn bé là cũng đã ấy à, đặt xong vé này, vào trong để lấy vé này, các anh chị nhé hiện tại là đã có vé rồi và đến thủ tục mình ra cái cửa kia để soát chỉ là 15 giờ 45 chính thức là 16 giờ 15 là bay các anh chị nhé và khoảng chừng là 17 giờ 15 tiếng ờ, sẽ đến nơi và nơi đến là Đồng Hới Quảng Bình hiện tại thì ờ, trong quá trình là chuẩn bị bước ờ, lên sân bay ở máy bay thì anh Sơn anh sẽ rút tiền một chút để mình vào trong đó khi ờ, qua cửa sắt vé xong thì ờ, anh em mình cũng ờ, bắt đầu là ra máy bay nhé các anh chị nhé Đây là Việt Lai Việt Lai 晚啊。 the of hospitality. For safety reasons, you are kindly asked to store your carry-on luggage under the seat in front of you or in the overhead locker. The empty rows, first row and your is will be clear of any luggage. Mobile phones and electronic devices will be turned off or switched to flight mode. Smoking is not allowed in flight, including electronic cigarettes. We hope you will have experience of modern treasure flight. Bamboo Airways are very pleased to welcome you on board. Như bác ơi, 22, 26, 25. Cô đến hàng 14 Cô đến hàng 14 Cô đến hàng giữa đúng không? Anh bây giờ mới tắt em ờ, Tắt em phải quay Trên tàu ờ, học sử điện tử này いね khoảng ờ, một tiếng ờ, đồng hồ bay ờ, trên chuyến bay Bumble thì hiện tại thì Giang với anh Sơn tức em bé là cũng đã đến sân bay Đồng Hới cùng bác anh chị nhé à, mình cũng đã điện cho cô Hoa và anh Hùng để ra đón anh em mọi người rồi. Trân trọng cảm ơn. thì à, mấy anh em đang à, đứng à, đợi lấy cái hành lý của bác chính nên là xong rồi mình ra cửa là ra đến vùng trị được à, quảng bình thì có một cái hình động không nha để bàn rất là đẹp có cái chuyện này mình xin không nhắc lại khép lại tại là đấy, ờ, xong thì tập trung và những cái bà con đó đó buôn này chị tưởng em buôn buôn ờ, đi buôn mua bánh thôi à đây à may cũng, cũng mưa nhỏ nhiều cô nhỉ Thế là to lắm. Để hang đi, chắc cái hang đi. Vâng. Vâng, cái này là thuốc. Thuốc à? Đấy quá là cô chú là cô Hoa nhé Ở Quảng Bình là đến à, đón à, mấy anh em luôn mấy anh chị nhé Để à, về nghỉ Khách sạn đâu đó mình sẽ cùng cô để đi đến cái vùng nơi vào sáng mai Sao đấy? nên là các anh chị là bây giờ mình sẽ về nhà cô chú đi ô tô riêng của chú luôn đón Thật ra cũng nhờ à, cô chú luôn là liên hệ những cái à, địa điểm nào mà bà con đang gặp thì cái uh, trận bão khó khăn đấy thì mình sẽ giúp à đây xe xe cô đây à vâng vâng vâng để đồ sau bé ơi đấy, vất vả cho cô chú đấy lớn <laughs> rồi Hiện tại là mấy giờ nhỉ? 6 giờ rồi đúng không? Mấy giờ anh Sơn? Đeo đồng hồ anh Sơn cũng không xem đồng hồ luôn Hiện tại là 6 giờ kém 15 Bây giờ mình à, lên xe mình về đấy nhá Sau một quãng đường à, di chuyển từ à, sân bay Đồng Hới cách khu vực nhà cô chú ở, ở, ở uh, sinh sống ở Bố Trạch đấy là mình cũng đã đến nơi rồi cô bác anh chị nhá đây là nhà cô chú là cô Hoa và chú Lực đấy, trước mà mấy thì uh, nước cũng đã rút chứ không là nước nó cũng ngập lên này đây, cô bảo như vậy đấy, xe thì để bên này còn nhà cô chú thì uh, phía bên này đấy đây nước này xong rồi mai thì bắt đầu cả mọi thứ mình bắt đầu mới mới để ờ, vào ấy được rồi mình vào nhà cô chú để mình nghỉ ngơi nhà cô chú đó chào chú nhá chào anh nhá chào anh vâng. Ồ, oh, lạnh đấy Ở nhà tắm có chú ấm hẳn đi rồi à đó chào chị nhá con gái đấy à đó. Dạ. chào anh đây là mấy đứa à, máy giúp mình à. đi, đi để làm nó vâng vâng vâng lùi xong rồi đâu giỏi lắm đi theo với cho làm gì à, <laughs> vâng vâng sau khi mà Giang đã ăn cơm nhà cô Hoa và chú Lực ở Quảng Bình xong thì hiện tại thì Giang đang có mặt tại nhà nghỉ và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sơn đang chuẩn bị những xuất quà của bản thân anh đó là ủng đồng bào miền Trung là thuốc thang thuốc men để trong quá trình mà đồng bào ngập lụt này bị à, cảm cúm này ho này sốt này hay là những thuốc à, đi ngoài này Đấy, rất là nhiều luôn quý anh chị nhé đây hiện tại là buổi tối là anh em là tranh thủ để à, có thể là sắp xếp món quà để sáng mai là anh em phải đi sớm ấy. Đấy, đây là cái cá nhân của anh Sơn nhé, của anh chị nhé. Trong mà lúc Giang quay ở sân bay thì các anh chị xem rồi đó. Thì Giang đi đến đâu là Giang sẽ à, quay trực tiếp à, đến uh, các anh chị mình biết luôn là cái tình hình như đấy và Giang cũng nhận được rất là nhiều cái sự đóng góp của các anh chị mạnh thường quân trong và nước trong quá trình mà Giang vào miền Trung này này ngày mai là Giang tiếp tục là lên danh sách uh, mạnh thường quân đã ủng hộ và ờ, bao nhiêu tiền như thế nào và mua cái gì thì Giang cũng đã nhờ cô chú uh, Hoa uh, Lực là đồng bào miền Trung là trực tiếp là cô chú cũng đi ủng hộ và gửi cho đồng bào miền Trung là 50 xuất quà nữa Đấy, cô chú là cũng làm từ thiện mà nên Giang rất là yên tâm về vấn đề đó và xuất quà thì Giang cũng uh, mai thì Giang sẽ ờ, nói chi tiết hơn cho các bạn chị cùng toàn thể mọi người biết là kết quả như thế nào và vào đến vùng tâm bão để ngày kia nào thì Giang lại tiếp tục là mình sẽ đi đến tận nơi và trao món quà của tất cả mạnh thường quân đã tin tưởng Giang đã trao cho Giang thì Giang sẽ vào trực tiếp đó để gửi cho bà con đây là 50 xuất quà đúng không anh? Đúng 50. đủ 50 đúng không? 50 ừ, xuất. 50 vâng. này thì khả năng mình sẽ vào chỗ mà nó ngập lụt nhiều anh ạ thì mình sẽ để gia đình nào ấy thì mình sẽ gửi trực tiếp thì ờ, mình phải cho vào cái túi này các anh chị ngày mai là mình đi sớm là mình chỉ việc ờ, ấy xuất quà thôi mình chuẩn bị sẵn đi thì nó rất là nhanh để mai là chuẩn bị mình không kịp thì đây anh em ở trong cái khách sạn đây khá là rộng và lớn luôn đây thì giang cái thuốc thang thì bản thân giang là không không biết đâu à, thuốc nào thuốc nào đây chỉ có anh sơn là anh làm bên ngành dược mà để anh sẽ biết hơn thì anh sẽ sắp xếp thì, uh, qua đây thì uh, Giang cũng uh, xin chân thành cảm ơn là quý các bạn anh chị mạnh thường quân đã luôn luôn uh, theo dõi đồng hành ủng hộ uh, Giang cũng như là anh Sơn tất cả mọi người hôm nay bảy rồi bay cũng rất là nhanh mọi người lúc mà giang từ ờ, huyện mù căng trải xuống là ờ, đi 250 ờ, cây số đi xe máy xuống thành phố yên bái là bắt đầu xuống hà nội là 250 cây số nữa xong là mình nghỉ qua đêm đó thì mấy nghe là lại bắt cái máy bay luôn để đi vào sau khi mà đi một số mạnh thường quân cũng anh chị là khán giả đã ủng hộ cho giang trực tiếp đang nhận tiền rồi cái rồi, hộp to cho cái này là đằng sau ra có một đép rơi ở sau lưng cái này sắt nẻ à anh nhìn giống cái ghẻ ghẻ ghẻ ghẻ nước này, à thì mai anh sơn sẽ đi anh sẽ hướng dẫn là trong cái thuốc này nó có ba loại bốn loại à, thuốc này để chữa cái gì cái gì cái gì ấy anh sẽ nói mọi người là hiểu luôn thôi in ờ, tờ giấy in dẫn nữa nhưng mà mình đi vội quá không kịp in trên giấy để dán vào trong cho vào trong ấy. đi vội quá Quý anh chị nào mà chưa xem ờ, kênh của Giang hay là chưa đăng ký hay là đang xem thì ờ, mong rằng là quý cô anh chị mạnh thường quân trong vòng mua nước cũng như là thính khán giả là hãy à, cho ra một cái chia sẻ một cái đăng ký để có thể là giúp được rất là nhiều người Đấy, bà con à, đang gặp à, khó khăn như nan hiện tại ở trong miền trung và hai nữa là bà con ở trên vùng cao vùng sâu vùng xa còn rất là nhiều khó khăn đấy mình chung tay san sẻ với bản thân giang thôi thì thực tế là giang cũng chỉ là một cầu nối và Giang cũng muốn trực tiếp vào đây để trao món quà tận tay đến đồng bào chứ không thông qua một ai cả Đấy, qua này sợ cái món quà của Giang không đến được tận tay mọi người nhận ấy, rất là khó còn mọi chi tiết thì cứ ban chị là mình sẽ thực công khai là trên cái uh, Facebook của Giang là cập nhật liên tục để cho mọi người là cùng biết số tiền là nhận bao tiền như thế nào cũng à, gần sắp xong rồi để à, anh em chuẩn bị xong cái này thì cũng sẽ phải nghỉ ngơi sáng mai phải đi sớm ấy thì à, Giang cũng xin phép với bác anh chị kết thúc cái video buổi đi vào miền Trung trong quá trình vào đây thứ ba chị là mình còn mọi người là vào ngày mai mình sẽ đi vào để trao trực tiếp món quà cho đồng bào bà con ở trong đó à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo